bên đất mái đình cây đa tranh lòng khúc dân ca hồn quê đầm thắm tuy xa nhưng gần đầm thắm mi giết tiếng quê hương đạp bằng gió sương muôn trùng xa gọi ngọt